Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Em xin giới thiệu em tên là Quang đến từ TCT Auto. Và video ngày hôm nay thì em giới thiệu các bác tất cả các dòng xe hiện tại đang có sẵn tại showroom bên em với tầm tiền khoảng từ 300 triệu tới ờ, sấp xỉ 1 tỷ. Thì ờ, sau đây em sẽ giới thiệu từng dòng xe từng phân khúc để các bác có thể ờ, tham khảo và tìm hiểu. Thì bác nào đang tìm kiếm mua cái dòng xe nào thì liên hệ với em Quang có số hotline là 0963 989 138 để tư vấn một cách chi tiết và có giá tốt nhất. Và đây là showroom TCT Auto hiện tại em đang làm việc và có rất nhiều dòng xe các phân khúc từ 300 triệu đến ờ, cao tiền hơn và sau đây sẽ lần lượt giới thiệu từng phân khúc một và đây là giới thiệu các bác đây là chiếc Hyundai i10 à, ờ, số tự động 1.0 nhập khẩu Ấn Độ em đang chào bán là 320 triệu đồng thì bác nào đang cần tìm kiếm dòng xe tầm khoảng 300 triệu kiếm dòng xe nhỏ gọn số tự động thì có thể liên hệ với em qua số hotline em để trên màn hình và đây là chiếc Hyundai i10 nhập khẩu 2016 các bác nhé bản 1.0 nhập Ấn Độ Vâng. Và tầm tiền cao hơn thì à, à, bên cạnh đây em giới thiệu bác đây là chiếc à, Ford sport sản xuất năm 2018 màu nâu đất. Em đang chào bán chiếc xe này mức giá là 535 triệu đồng. Ở bên em thì có chương trình hỗ trợ trả góp tới 7% giá trị xe. Bởi vì em luôn cam kết tất cả các xe bán thị trường là 100% không đâm đụng, không gặp nước, bao test check hãng toàn quốc. Đấy và bên em còn có chế độ bảo hành đặc biệt là đối với dòng xe cũ bên em bảo hành tới một năm các bác nhá chế độ bảo hành tới một năm giống chiếc xe mới á và ở đây chiếc Eco Sport sản xuất năm 2018 bản titanium động cơ 1.5 và nó chào bán là 535 triệu coi nhá và xe mới chạy được 4 vạn rưỡi và con i10 này thì xe mới chạy được 6 ờ, vạn sản xuất năm 2016 1.0 số tự động bản nhập ấn và tiếp theo xin mời các bác vào trong này em giới thiệu các dòng xe các phân khúc ờ, khác để các bác cùng tham khảo bác nào đang tìm kiếm xe nào thì liên hệ với em đây là chiếc ờ, Hyundai Kona động cơ 1.6 turbo sản xuất năm 2018 em đang chào bán chiếc Kona này mức giá là 670 triệu đồng thì các bác nào đang tìm kiếm một chiếc xe gầm cao ờ, động cơ khỏe khoắn thì liên có thể liên hệ với em Quang để tư vấn có giá tốt nhất và hỗ trợ nhanh nhất và đây là chiếc Hyundai Kona 1.6 turbo nhá sản xuất năm 2018 các bác nhé và bên cạnh em đây là một chiếc uh, Toyota RAV4 một dòng xe gầm cao cực kỳ đẳng cấp uh, sản xuất năm 2009 là một dòng xe ờ, sản xuất từ năm 2009 nhưng mà chất lượng rất là cao được rất nhiều người yêu thích bởi động cơ mạnh mẽ động cơ 2.4 đây là bản nhập uh, bản nhập khẩu nhá đây là xe nhập khẩu Nhật em đang chào bán chiếc Toyota RAV4 này mức giá là 485 triệu thì anh em nào đang tìm kiếm một dòng xe chất tốt động cơ khỏe khoắn gầm cao thì có thể liên hệ em Quang qua số hotline là 0963 989 138 để tư vấn tốt nhất và nhanh nhất Bây giờ sau đây xin mời các bác tiếp tục vào bên trong này em giới thiệu các dòng xe khác hiện tại đang sẵn có tại showroom DCT của em. Đây là chiếc Mazda 3 sản xuất năm 2018 động cơ 1.5. Xe trang bị rất nhiều tính năng. Dòng Mazda 3 cùng phân khúc các dòng xe như là Kia Cerato, hoặc là Hyundai à, Elantra nhưng Mazda 3 thì luôn được đánh giá nhỉnh hơn về các tính năng an toàn cũng như các tính năng trang bị theo xe ở chiếc Mazda 3 2018 này em đang chào bán mức giá là 605 triệu anh em nhé thì các bác nào đang tìm kiếm mua dòng Mazda 3 một dòng xe phân khúc hạng C xe sedan hạng C màu đỏ tươi rất hợp anh em là mệnh hỏa thì có thể liên hệ với em Quang có số hotline là 0963 989 138 và tiếp tục bên cạnh em đây bên tay trái đây là chiếc à, một chiếc Hyundai i20 nhập khẩu sản xuất năm 2016 màu đỏ cũng rất phù hợp anh em nào mệnh hỏa thì ờ, sự lựa chọn vô cùng hợp lý em đã chào bán chiếc ờ, Hyundai i20 nhập khẩu này với mức giá là 470 triệu các bác nhé 470 triệu ạ cho một chiếc Hyundai i20 sản xuất năm 2016 nhập khẩu xe biển Hà Nội tư nhân một chủ từ đầu đấy em đã chào bán là 470 triệu ok tiếp tục thì xin mời các bác cùng vào trong này giới thiệu tiếp một vài dòng xe khác hiện tại đang sẵn có tại showroom bên em và bên phải em đây là một chiếc xe được mệnh danh là xe quốc dân tại thị trường Việt Nam đó là chiếc Toyota Vios màu vàng cát số tự động bản à, G sản xuất năm 2018 xe trang bị tới 7 tu khí xe biển Hà Nội tư nhân một chủ từ đầu em đang chào bán chiếc Toyota Vios G 2018 này với mức giá là 485 triệu anh em nhé thì bác nào đang tìm kiếm một dòng xe bền bỉ lành xe thì có thể liên hệ với em Quang để tìm mua chiếc Toyota Vios này và tiếp theo đây là một chiếc ờ, nữa của hãng Toyota được mệnh danh đã từng và hiện tại vẫn đang đứng top đầu với trong phân khúc dòng xe 7 chỗ đó là chiếc Toyota Innova bản 2.0e số sàn sản xuất năm 2018 màu ghi các bác nhé màu ghi xám một màu rất là trung tính em đang chào bán chiếc Innova 2018 này số sàn này với mức giá là 605 triệu một mức giá cũng vô cùng hợp lý xe rất phù hợp cho anh em chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ với thiết kế uh, rộng rãi Đấy, và bền bỉ chạy dịch vụ thì vô cùng là hợp lý ok và ngoài ra em còn một số dòng xe khác ở dưới đây thì uh, bạn Caramel nhiều bạn có thể quay dịch xuống dưới này đây là chiếc uh, Toyota, một chiếc nữa của Toyota, một chiếc dòng xe 7 chỗ Fortuner. Chiếc Fortuner 2017 ạ, số sàn. Đấy, động cơ 2.5 máy dầu. Em đang chào bán chiếc Fortuner 2017 số sàn máy dầu này mức giá là 810 triệu anh em nhé. Thì em nào đang tìm kiếm mua chiếc ờ, một chiếc xe 7 chỗ máy dầu tiết kiệm nhiên liệu và động cơ mạnh mẽ thì có thể liên hệ em Quang qua số hotline là 0963 989138 để tư vấn tốt nhất và có có giá tốt nhất và nhanh nhất. Ở bên cạnh đây thì ờ, em cũng xin giới thiệu các bác tiếp tục một chiếc xe dòng xe bán tải mức giá vô cùng hợp lý. Đó là chiếc bán tải ờ, Navara của hãng Nissan sản xuất năm 2019 bản L xe tư nhân một chủ từ đầu biển Hà Nội số tự động em đang chào bán chiếc uh, Nissan Navara này mức giá là 552 triệu đấy bác nào đang cần tìm kiếm một chiếc xe bán tải động cơ khỏe khoắn mạnh mẽ mà giá thì cực kỳ hạt rẻ thì có thể liên hệ em Quang để tư vấn cũng như hỗ trợ giá tốt nhất về chiếc Nissan Navara này. Vâng và vừa rồi thì em đã giới thiệu với các bác à, tổng thể cũng như chi tiết về báo giá từng loại xe hiện tại đang sẵn có tại showroom của em Quang tại TCT Auto. Thì bác nào đang cần tìm kiếm một chiếc xe 4 chỗ, 7 chỗ, gầm cao hay là tất nhiên có dòng xe phân khúc từ 300 đến 700 triệu, 800 triệu thì có thể liên hệ em Quang qua số hotline là 0963 989 138 để tư vấn tốt nhất. Thì bác nào lần đầu tiên theo dõi kênh YouTube của em thì đừng quên cho em xin một nút like sau ra đăng ký kênh cũng như nhấn thêm nút chuông để nhận thông báo khi em ra video mới để báo giá các bác về dòng xe sẵn có tại showroom BS. Và cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video của em. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.